Xe chị Amy kim em lùa Không thấy cái mối luôn Không thấy mối luôn hả? Rối rồi Bị rối rồi Rối rồi Thời buổi này mà con trai còn gọi là xỏ kim nữa ha Lâu lắm tôi mới thấy hình ảnh này luôn á Trời Thấy không? Trời nó xỏ về, cái vô luôn à Về cái rồi cái nên Người ta nói chợ mày con trai giống con gái vậy Ngồi vậy thiêu từ con ngựa vậy đi làm về cái tối rồi ổng ổng làm mình ổng ừ. hình ảnh rất ờ, đẹp đó ha mình gắn ở đâu người nè? vợ ngồi coi người đàn ông xe chỉ luồn kim giá áo chắc cũng ba chục năm tôi chưa đụng tới cây kim chỉ Vanessa Carr lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn bạn trai giới thiệu về mình con tên là Nguyễn Trường An Nguyễn Trường An À, năm 94, 27 tuổi Cũng 27 ha <laughs> Trường An làm gì? Con nhân viên may mặc ở nhà May hả? Dạ May gì? May ờ, công quần áo các công ty á À quần áo á? Dạ Công nghiệp á ha? Dạ công nghiệp Ở may đâu, đâu? Ở đâu An? An? Con Mai ở, ở, ờ, ở bà gì bà làm Mà ở đâu? Mà Bình Chánh Bình Chánh hả? Dạ Rồi quê mình ở đâu? Cũng Bình Chánh luôn À Bình Chánh luôn Dạ à bên nhà gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân nào dạ con tên là lê thùy trinh thùy trinh dạ năm nay con uh, uh, 25 tuổi ừ. À, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm ngành gì? Dạ con là nhân nhân viên bán thuốc á. Nhân viên bán thuốc à. dược, bên dược sĩ đúng dạ. không? À, mình có ưu khuyết điểm gì hả An? Con biết mai giá thiêu. Mai giá thiêu thùa. Rồi gì nữa? Có đi tập thể hình Hả? Có đi tập thể, thể hình Tập thể hình luôn hả? Dạ. Rồi làm gì nữa? thì biết làm nấu ăn nấu ăn nữa dạ nấu được món gì ngon thì mua món gì làm món đó muốn món gì ăn món đó ha dạ. có khuyết điểm gì không an hay nóng tính đừng cầm rồng nhiều quá con mà nóng tính luôn hả dạ. thấy hiền quá mà <laughs> dạ. nóng con làm gì nè nóng nhất là làm gì thì nóng quá chắc thì nói nhiều quá thì chắc con bỏ đi chỗ khác chắc cứu vậy không sao nóng bỏ đi là không sao sợ nóng đập đồ này kia thì mệt lắm đấy dạ. đó, đó là con. bên đàn trai còn ừ. đàn gái con sao nè con ưu khuyết điểm sao nè dạ ưu điểm thì con cũng không có được nhiều thường thì gia đình với lại bạn bè hay nhận xét con là vui vẻ thẳng thắn yêu biết rõ ràng thôi à. ừ còn uh, nhược điểm của con dạ là nhõng nhẽo ừ. ít nói ừ. tính tình thì rất là con nít ừ. à, thôi vậy thôi dạ hết ừ hết rồi cô cũng nghĩ là hết rồi ha rồi đường tình duyên sao kể nghe chơi cái nè dạ con chưa có mối tình nào con chưa có mối tình nào hết chưa à. có mối tình nào hết dạ. luôn ừ. ừ. Trời, thương chưa không? có đơn phương ai chưa dạ chưa chưa luôn dạ. lý do tại sao vậy con xinh xắn như vậy tại sao con con khó quá hay sao hay là con kén chọn kỹ dạ không tại ờ, cũng một phần là do tính con ít nói với lại cũng không có kiểu như là chưa có nói hết được những cái gì mình suy nghĩ á với lại à, con cũng hơi tự ti về bản thân con tự ti cái gì con nghĩ là con tự ti cái gì về bản thân mình dạ là con cũng à, về tới mái tóc nhiều khi con cũng không được giống như những người bạn khác ủa cái mái tóc thì nếu mà mình không thích ngắn thì mình để nó dài ra thôi chứ. dạ tại con để tóc dài cũng được nhưng mà con có biết cái mái tóc ngắn này của con nó rất hợp với khuôn mặt của con không rồi có thương thầm ai chưa có có rung động có sao xuyến với ai chưa dạ chưa chưa, chưa luôn coi phim ảnh có thích diễn viên hàn quốc nào không hay là diễn viên mỹ nào không dạ có ai phước xác minh hả cái cái cái chú đóng ờ, Logan á Logan người sói á làm à. có mà Việt Nam luôn Logan rồi rồi rồi rồi trời đất à vậy con thích như vậy đó hả thì cô qua cô coi thử bên kia nha coi có cái nét nào giống chú đó không người sói của tôi đâu an à, an à. chào con không chăng hiền khô à đâu có miếng sói nào đâu ha <laughs> có mấy mối tình rồi kể với con dần ừ. nghe đi con cũng chưa có mối tình nào hết con chưa có mối tình nào luôn dạ vậy đó hả lý dạ. do tại sao vậy thì công việc con turbo quá con không có đi tìm tìm hiểu được ai hết vậy đó hả dạ. mai giá thiêu thùa suốt ngày mà à, <laughs> thì, thì, thì ờ, phụ cho cô mà ừ. Ờ, hàng xuất khẩu mà tới mùa một cái là khỏi ngủ luôn chứ đừng nói là đi đúng đi rồi. chơi đúng không dạ. Để... cái mẫu người mà con muốn là như thế nào hiền là được rồi. hiền là được hả dạ. ôi con nhà gái tôi nó nó dễ thương như nhà thế này mà nó nó nó dạ. nó mặc cảm về cái mái tóc nữa ông coi cái mái tóc như vậy mà nó mặc cảm là sao trời đâu có đâu đẹp mà trời đất đâu ơi. gì mặc cảm đâu không mắt cứ... con rất là đẹp luôn đặc trưng như thế mà con là lạ đó ừ. nghĩa là độc lạ luôn cái đó cô nói nghiêm túc rồi bây giờ là con ờ, thích ờ, một cái người chồng lý tưởng như thế nào đầu tiên là quan trọng nhất là phải chung thủy chung thủy dạ biết có trách nhiệm với gia đình có trách nhiệm dạ trung thủy không có trách nhiệm không có trách nhiệm chứ trách nhiệm luôn ha thì thiệt thì... luôn rồi đó khỏe rồi đó mình không thích điều gì đàn ông dạ là hút thuốc có hút thuốc không không có hút thuốc rồi. nhậu nhưng mà cũng đừng có nhậu nhiều quá kiểu như là nhậu xã giao thôi ừ, có nhậu không <laughs> cũng cũng có nhậu một ít xã giao thôi ha dạ được dạ, chưa dạ được rồi được rồi ha về là tính tình kia được rồi đó ha con đi với ai vậy dạ con đi với mẹ và dì à có mẹ có gì mừng quá chào chị hồng vân chào à, anh kiền linh chào à, tất cả mọi người tôi là mẹ của thị trinh thì à, như cháu cũng chia sẻ thì đúng là cháu thì nhát lắm từ khi cháu đi làm giờ thì cũng đỡ thêm đỡ hơn chút đó mới được nói được như vậy ờ, ở nhà thì cháu sống rất tình cảm mà chỉ có cái điều là cũng nhõng nhẽo nhõng nhẽo dành luôn cả phần của em nữa à, ờ, còn thấy... về bên bạn trai này thì mẹ thấy bạn trai hiền chất phác thì đó là ý kiến của mẹ thôi còn uh, tất cả chút nữa gặp nhau thì tùy thuộc vào con nha à. dạ dạ dạ cảm ơn à cảm ơn nhà gái trai đi với ai con đi với mẹ à có mẹ nữa mẹ hả luôn rồi. rồi hai bà mẹ đưa con đi ờ, gặp gỡ bạn ngày đầu tiên hò, ha bạn Nguyễn Hò chào cô em dân với anh Quyền Linh à, mẹ thấy ờ, con rể tương lai Yếu Quỳnh con dâu tương lai được không? <laughs> Dạ, dạ, em thấy gì cũng được đó Mà thì tùy hai đứa nó thôi chứ em biết thì nó quen thì sao thì em ờ, theo ý kiến của nó ừ, có nghĩa là con đặt đâu là mẹ ngồi đó đúng không Ừ. tại vì cái thằng này thì nói chung nó cũng hiền lắm nó lo làm không mà nó mới chơi bời với ai hết á ừ. Ờ, bởi vậy bây giờ hai mấy tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết trơn á giờ nè sẵn đây có bài xui tương lai đó bà ngồi kia nói với bà mấy câu đi nói thôi sẵn đây nếu tụi nó hợp thì chị cho hai bên ờ, quen nhau rồi mình tính sao bây giờ ví dụ ờ, nếu chị đồng ý thì cho hai đứa nó quen tìm hiểu đi thì, thì trong ví dụ năm hai năm gì đó thì cưới cũng được rồi hai người đứng nhau đối mặt nhau nói ờ, rồi chào chị sư tương lai đi chào chị <laughs> rồi đó nãy giờ thì ờ, tôi cũng nói rồi thì dạ. thấy cháu thật hiền dạ. thật thà dạ. nên là nếu được thì ừ, chúng nó cho nhau cái cơ hội để tìm dạ, hiểu dạ. rồi còn mọi chuyện thì để đúng tụi rồi. nó tự quyết dạ, dạ đúng rồi em cũng nghĩ như chị vậy thôi kệ nó đi giờ kệ nó, con nó nó ấy thì mình phải lo cho nó chứ sao giờ giờ nó cũng lớn tuổi rồi dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bà mẹ <laughs> <laughs> thôi mở rào đi mở rào cho hai trẻ nó gặp đi. đi mở rào rồi bắt đầu đi an tặng ông hoa đứng hình tặng ông hoa. đứng hình luôn rồi à, ông đứng hình luôn anh có anh có món quà với một cái áo sơ mi ừ, mới mai tối hôm qua dạ em cảm ơn à, em có em có thích cái bông nào anh nên kênh kết đây luôn cho em rồi dạ. cái con mở cái áo rồi. con mở ra coi nào quá sơ mi trắng trời à, à. con có thích mặc sơ mi không dạ Đây. dạ cũng thích à thích đúng không dạ. tại cô thấy con đi giày chắc con thích mặc sơ mi hoa gì vậy con thích màu gì ừ, màu màu này con thích màu hồng dạ. phải không bạn trai làm luôn hả dạ hết luôn hả rồi dạ. có luôn tàu có kim chỉ chưa có chứ chuẩn bị luôn trời có chuẩn bị có chuẩn bị luôn hả có trời ơi xe chỉ ấy mấy kim em lùa không thấy cái mối luôn không thấy mối luôn hả rối rồi Mình bị rối rồi rối rồi thời buổi này mà con trai còn gọi là xỏ kim nữa lâu lắm tôi mới thấy hình ảnh này luôn á trời thấy không trời nó xỏ về, cái vô luôn à về cái rồi cái nên người ta nói chợ mày con trai giống con gái vậy ngồi vậy thiêu từ con ngựa vậy đi làm về cái tối rồi ổng ổng làm mình ổng ừ. hình ảnh rất ờ, đẹp đó ha. là mình gắn ở đâu người nè? vợ ngồi coi người đàn ông xe chỉ luồn kim giá áo chắc cũng ba chục năm tôi chưa đụng tới cây kim chỉ là mới may tối qua luôn hả con dạ con mới may con cái qua. sai đúng không ta con may từ 65 từ 55 tới 60 kg ok tối rồi, cứ vợ ngồi coi tivi chồng mai giá rồi được rồi tạm vậy đi đó thử xỏ hai cái tay vô coi đó để sơ sơ xem nào ông đại thử ơi, nó vừa dặn y luôn ơi làm như nằm mơ thấy hình dạng đo sao trời ơi à, em Ơi, đàn ông này hơi hiếm á okay. Không có dễ tìm đâu nha Con mở ra đi con Coi là bạn gái tặng con cái gì Cảm ơn à, Làm bên ngành dược á Nó là nằm trong trong thông điệp 5K nó đứng hàng đầu yeah. Dạ. dạ còn với lại một cái là thuốc thuốc ờ, khỏe tăng cường sức khỏe yeah. dạ, dạ. cảm ơn em là thuốc bổ hay gì con là gì vậy dạ thuốc bổ Ồ. à thuốc bổ rồi đem về tặng mẹ con em thấy anh sao ừ, em thấy anh hiền thật thà dễ thương ừ. dễ thương đúng không em có bao giờ mà em thấy có một người đàn ông mà may ờ, gọi là trước mặt mình rồi khoác áo gì cho mình có chưa dạ chưa cảm chưa. giác ngày hôm nay con thấy sao ừ, nó sao sao nó không giống như bình thường <laughs> đúng rồi nó có chút thay đổi rồi đúng không dạ. em trai cảm giác uh, bạn gái thế nào trinh thì ngoan hiền ừ. em thích hôn nhân này thế nào mấy năm nữa được tiến tới hôn nhân ừ, nếu được thì chắc cỡ 5 năm nữa 5 năm nữa hả? lâu vậy lâu lắm 30 ừ. tuổi lấy là trễ rồi con thì khi mà công an việc làm ổn định đi rồi tiền thì mình tới bước đó mình tính tiếp với lại lúc đó là nếu như mà có tình cảm nhiều thì mình sẽ tiến tới anh cũng nghĩ nghĩ là vậy chừng nào có, có tình cảm mình sâu đậm với nhau là tiến tới hôn nhân nó dạ. hợp hợp hơn lại hát cho bạn nghe bài đi anh hát đã trên đường đi về tình cờ tôi gặp em người con gái trên lầu cao trên giang bông tím mười giờ qua mười giờ nở tới giật giờ coi nguồn thân sau lao vút vào tôi nắng niêu hồn hoang có xây leo kính sao tôi mới biết yêu lần đầu mười giờ đã nói em tôi mình có hát lại đáp lại không con xa là xe nhớ ngay xa là khoe mắt cây xa là chi thấy em anh cười đôi mắt liêm diêm xa là em sẽ tìm sẽ nhìn anh chơi dù ngày hay đêm à, dạ hết rồi hết nhớ rồi về hát thì hai đứa nó chung hệ đó anh trai đứng lại nắm tay hai bạn gái tay bạn gái đứng lên rồi đó nhìn vào mắt bạn gái mong muốn điều gì đó nói cho bạn gái biết mình đang suy nghĩ gì trái tim mình ra sao <laughs> em anh đứng đây em hồi hợp em cũng vậy em muốn cũng muốn rút em cũng vậy em muốn cũng muốn rút thì chút hồi mình cho mình nhau một cơ hội đi rồi có gì mình tìm hiểu nhau mình không mình đến với hôn nhân dạ rồi thủ thủy xong rồi đó về rồi. chỗ đi nào rồi. detox không khí từ trong ra ngoài bây giờ à, đã lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng nút bấm một nè hai nè ba nè chưa kịp gì là hai đứa nó bấm rồi luôn nè nắm tay nhau đi con đứng đây chính ừ. thức là mình hẹn hò với nhau rồi đó dạ bây giờ con xin phép bác cho con hung bạn trinh miếng nhanh đi xin phép bác cho con hung bạn trinh đó ở gò má thôi nghe đó ừ. hít một cái thôi ta hít sơ thôi hít sơ thôi